đâu khó chỉ muốn tao giờ chỉ muốn lư này cái chi là vòng nữa bây giờ mình xích sao 你到时候工资不着本人了，哎，啊，也不见得有。